Trời ơi, trời ơi, view hôm qua cao quá, trời ơi, quá trời người xem luôn, quá trời lượt like, lượt thích luôn, trời ơi, ghê thiệt chứ Ôi, ôi mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Hôm qua đó, nếu như những bạn nào mà theo dõi kênh youtube của mình Thì chắc chắn mấy bạn cũng sẽ biết Hôm qua mình mới vừa đăng một cái video về những anh da đen thiên hòm mấy bạn ơi Đó, thì cái video hôm qua đó đã đạt được gần một triệu view luôn bạn ơi Gần một triệu view luôn nha Mà không những vậy đâu nha, mà nó còn đạt được một số like vô cùng gọi là khủng luôn bạn ơi Bạn coi nè, quá trời like, quá trời view luôn Rồi ghê thiệt chứ Bởi vậy cho nên á, là mình cảm thấy rất là vui luôn bạn ơi Mấy bạn xem video á, mấy bạn hãy nhớ là hãy nhấn vào nút like Và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube youtube của mình nha mọi người Để cho mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới cho các bạn xem nữa nha Trời ơi vui ghê luôn á <laughs> Rồi ok để mình xem coi còn gì nữa không nha Ủa Ủa cái tiếng gì ta Ôi mình mới nghe thấy tiếng gì phải hình như có ai đã bấm chuông nhà mình thì phải không ta Để mình xuống mình xem thử coi Ủa ai trời Ủa Ủa sao không có ai hết ta Rõ ràng là hồi nãy mới có người bấm bấm chuông cửa mà sao bây giờ lại không thấy ai hết nhờ Ủa kỳ ta à, Trời Ủa mà có cái gì đây đây một cái rương nè Wow, một cái rương, một cái rương Ủa khoan, nhưng mà tại sao lại có cái rương nằm ở đây Mà không thấy ai hết vậy Chẳng lẽ cái này là quà mà fan tặng cho mình sao ta Ôi mấy bạn ơi Hay là cái này là quà mà một bạn fan bí mật nào đó đã, đã tặng cho mình Trời ơi hấp dẫn nha, hấp dẫn nha Để mình xem thử coi trong cái rương này có gì nha Ôi lâu lắm rồi mới được fan tặng quà đó Trời ơi mừng ghê á trời Mở ra thử coi <gasps> Oh my god, cái gì đây Trời ơi, kim cương mấy bạn ơi Trời ơi, trời, trời, trời, đâu đâu, mình lấy ra xem thử coi Trời cái này phải kim cương thiệt không vậy trời Ôi ôi để để xem coi bao nhiêu viên kim cương đây sao mình thấy nhiều quá vậy ta. Đâu đâu mình lấy ra thử nha. Ờ 64 cộng với 36 viên 64 cộng với 36 có nghĩa là 100 viên kim cương các bạn ơi Trời ơi 100 viên kim cương lận á nha Trời ơi trời nhiều vậy trời Trời ơi để mình xem coi phải có phải kim cương thiệt không đây để xem coi uhm, Kim cương thiệt không ta Ồ cái này là kim cương thiệt các bạn ơi Cái này là thiệt rồi không phải giả đâu nha Ôi trời ơi Phong Cận được fan tặng đến 100 viên kim cương luôn bạn ơi Ghê thiệt chứ Không biết bạn fan là đã, đã, đã tặng cho mình vậy ta Trời ơi bạn nào mà tốt bụng quá vậy tặng cho mình đến tận 100 viên kim cương luôn Ủa Vậy là kỳ này mình có kim cương để mình xài rồi Không cần phải đi mai Không cần phải đi đi xin tiền dịch nữa trời ơi ừ, Hợp lý hợp lý trời Đem vào nhà chơi ca trời là trời Vậy là có kim cương để xài rồi <laughs> Hay rồi để bỏ kim cương trong rương nè Bỏ vào đây uhm, Trời ơi vui ghê á Hôm nay Phong vừa được view cao nè Mà Phong còn vừa được được fan tặng cho 100 viên kim cương nữa bạn ơi Thật là xịn quá đi <laughs> à, à mà khoan tại sao bạn ấy lại tặng cho mình 100 viên kim cương ta hay là bạn đó tính thử lòng mình ta ừ nhiều khi là cái bạn này bạn nó đang tính thử lòng mình cho nên mới tặng cho mình nhiều kim cương đến như vậy á ừ, mình có đem mình có nên gọi là đem kim cương đến cái cái chỗ của chú công an mình nộp cho chú công an không ta đúng rồi bởi vì á cô giáo mình thường hay dạy mình á là nhặt được của rơi á là phải gọi là trả lại cho người bị mất ừ, có khi nào có người nào đó đang thử lòng mình không ta ừ, mình nghi lắm mấy bạn ơi à, Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đem những viên kim cương này đi đến uh, gọi là sở công an để mình nộp cho mấy chú công an mới được Mình không được gọi là tham lam đến như vậy bạn hiểu không? Không được tham lam, không được tham lam Ok đi thôi, đi thôi uhm. Ê nhưng mà khoan à, à, Sẵn dịp bây giờ mình đang có nhiều kim cương nó như thế này tại sao chúng ta lại không làm một cái trò gì đó thật là vui để chon hero team ta à không không phải không phải là chon không phải là chon nhầm nhầm trời ơi mình từ trước giờ mình cứ chon hero team nhiều quá cho nên mình cứ nói lộn là chon hero team hoài à <laughs> <laughs> À, không phải là John Hero Team nha Mà là hay là chúng ta sẽ sử dụng 100 viên kim cương này để chúng ta thử lòng Hero Team ta Ồ oh, hợp lý nha hợp lý nha à, Mình lượm được 100 viên kim cương Mình quyết định mình sẽ đem đến nộp cho những chú công an Vậy nếu như mà những thành viên của Hero Team mà lượm được 100 viên kim cương Thì mọi người có đem đó cho chú công an giống như mình không ta uhm, Nghe cũng là một câu hỏi khá là hay đó nha Ok đúng rồi bạn ơi Vậy thì hôm nay mình Phong Cận TV sẽ cùng với những bạn fan Chúng ta sẽ thử sử dụng 100 viên kim cương này Để chúng ta thử lòng mọi người trong Hero Team nha Để xem coi mọi người trong Hero Team Mọi người có thật thà, có chân thật không nha các bạn nha Ờ, để thử nha các bạn Ờ, hợp lý đó, hợp lý đó Ok, để mình xem coi hiện tại là có những ai trong World ta Ờ, ôi, mình thấy bên kia là có mèo Simmy với anh Mr. Dịch kìa các bạn Ok ok Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thử lòng gọi là mèo Simmy nha các bạn nha Simmy á là một trong những cái người gọi là rất là đáng yêu rất là dễ thương đó các bạn ơi Nhưng mà ai mà biết được đằng sau bộ mặt đáng yêu đó liệu rằng Simmy có tham lam hay không Mình sẽ thử gọi thử lòng Simmy thử nha Ok ok <laughs> Hợp lý á sẵn coi trăm viên kim cương sẵn thử lòng Simmy mới được Ok để qua thử nha Ok ok để mình vào quán trà sữa nè à, Hello Simmy Hello hello Hả? dạo này khỏe không ờ. Hello Phong Trời tôi rất là khỏe luôn á Sao Đừng qua đây mua trà sữa đúng không <laughs> Đúng rồi đúng rồi Hôm nay là tôi qua đây để tôi mua ờ. trà sữa nè Simmy có món trà sữa nào ngon nhất Xịn nhất Đắt nhất Thì bưng ra liền cho tôi nghe chưa Trời Ông có chắc là ông mua được cái món trà sữa ngon nhất trong quán tươi không vậy? Nó hơi bị đắt đấy nha Trời ơi trời nghĩ gì vậy Nhìn nè hôm nay Phong Cận đã trở thành đại gia rồi Phong Cận có rất là nhiều kim cương luôn trời ơi Ôi, được rồi, được rồi Bây giờ bạn muốn gọi là trà sữa ngon nhất đúng không? Đúng rồi Đúng không? Sim okay. có cái trà sữa nào mà nó to là to Nó nhiều trà sữa nhất, nó nhiều kem, nhiều chân trâu nhất Đem ra liền cho tôi nha Ok Rồi, ok, uhm. ok Đợi chút, có liền, có liền ô oh, hôm nay ở quán simi còn có anh Dịch nữa nè Anh Dịch, hôm nay anh ăn cái gì thì anh cứ kêu hết đi nha Em sẽ gọi là bao anh ăn hết cái quán này luôn cũng được Được không anh? Trời, cái gì đây? Ủa cái này là gì? Ờ khoan, Sao cái này nhìn giống cái bồn cầu vậy Trời anh không đi uống trà sữa mà anh đi uống nước cho bồn cầu hả Trời ơi ghê vậy à, à, Con này xin lỗi xin lỗi à, Giỡn giỡn xíu hay làm gì Đây ghê là món đặc biệt mới mà quán Simi phục vụ khách hàng Anh ngồi đây từ chiều trời <laughs> ủa sim sim ơi ừ? tính ra là là là là quán quán quán của sim hôm nay là mới up, update thêm gọi là cái ly trà sữa hình bồn cầu ạ à? xin giới thiệu với ông đây chính là trà sữa phiên bản đặc biệt trong bồn cầu tan tan tan tan trời mấy bạn ơi mấy bạn ơi <laughs> lần đầu tiên mình mới nghe nói là trà sữa mà bỏ trong bồn cầu á vậy thì ai dám uống trời gớm mấy mồ à rồi xong rồi xong ông dịch ông xỉu rồi thôi cài ổng luôn đi sim cài ổng luôn đi thôi thôi thôi bây giờ uh, sim có trà sữa nào ngon nhất đem ra đây đi xin giới thiệu ông đây trà sữa kèm rất nhiều thứ đấy đó cái gì đây đây là món trà sữa gì mà nhìn thấy ghê vậy nói chung là nó ngon lắm yên tâm và tặng kèm thêm gọi là một đống sushi siêu thượng hạng Wow, trời ơi Hôm nay quán trà sữa của Simmy là có bán thêm cả sushi luôn hả? Trời ơi bạn ơi Lần đầu tiên mình thấy một quán trà sữa mà có bán cả sushi luôn nha Ngon vậy ta, ngon vậy ta để tôi ăn nha Trời ơi ở đây nhiều sushi quá bạn ơi Có sushi tôm, sushi trứng nè Sushi cá hồi nè quá trời luôn Ở trà sữa cũng ngon nữa ok ăn thôi Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Nhầm nhầm nhầm Trời ơi, ngon quá ngon quá Ủa mà tổng cộng là hết nhiêu vậy à, tổng cộng á chị cần uh, hết một kim cương thôi một viên kim cương hả ok à, rồi đúng rồi ok bạn ơi bây giờ mình à, đã ăn hết cái món trà sữa ở đây và cái món trà sữa này chỉ có giá là một kim cương thôi bạn ơi mình sẽ thử bỏ vào trong đây 100 viên kim cương để thử làm simmy xem coi như thế nào nha ok ok à, rồi ok sim tôi bỏ kim cương vào đây nha à ok ok cảm ơn nha rồi, rồi. ok đi đây đi đây à, à ok bạn ơi nha. đi đi đi đi thôi bạn ơi ôi phong phong phong phong hả gì gì cơ Ủa? tôi tôi bảo là một kim cương thôi mà sao cho tôi quần gần cả hai stack kim cương vậy trời à thật ơi. ra đây chính là 100 viên kim cương lận á ồ thế á trời ơi Ủa? ông ơi, ông phải ông phải cẩn thận chứ không là bị mất kim cương á. Tôi lấy một cái thôi. Lấy một Rồi cái rồi hả? Trời ừ. Ủa tính ra là bình thường người ta thấy kim cương là người ta sẽ sẽ thích lắm mà người ta lụm hết luôn à sao Sim lấy có một cục vậy? Trời đất ơi, tôi làm ăn tôi cũng phải gọi là gọi là gì tên Chân thật hả? Tôi nghĩ sao tôi ăn cắp người ta được, nói chung vậy nó xấu lắm. À, trời ơi, vậy là Simmy là một con người rất là chân thật luôn đúng không? Gọi là không không gọi là lụm ừ. lụm đồ của người khác đúng không? Ồ, ờ, oh, ờ, ok à, rồi, rồi. rồi. <laughs> thật ra ta chính là bột đây, con thật là chân thật. Ta sẽ tặng cho con 100 viên kim cương này à, thôi à, thôi giỡn thôi giỡn thôi tôi giỡn <laughs> tôi giỡn tôi giỡn đấy trời ơi thôi trời ơi tôi giỡn á tôi giỡn á trời ơi bạn ơi <laughs> mình chỉ đang giỡn thôi mà simi tưởng thiệt các bạn ơi ơi mà khoan nha Hey, mấy bạn thấy không? simi rất là chân thật luôn các bạn ơi Mình để vào trong cái rương đến tận 100 viên kim cương Mà simi cũng không lấy luôn Vậy có nghĩa là simi là con người chân thật Ok, mình đã gọi thử lòng được simi rồi Bây giờ mình sẽ thử à, thử thử lòng người tiếp theo là ai ta Để xem coi à, Ui, mình thấy có cái tên ông Siro nè để mình qua bên nhà ông siro mình xem coi mình thử làm siro thử nha các bạn nha à, <laughs> ok wow cái nhà hình chó sói của siro ui nhìn ngầu thật sự ok ok bây giờ mình sẽ vào đây nè sau đó mình lấy cho mình một cái rương đó rồi mình sẽ để cái rương ở trước nhà nè ở ờ, khoan để bên ngoài đây đi ok để ngoài đây nè đó sau đó mình sẽ bỏ vào trong đây 100 viên kim cương rồi để xem coi phản ứng của Siro sẽ như thế nào khi mà thấy được 100 viên kim cương này nha các bạn nha. Ok ok, mình phải kiếm chỗ nào đó mình nấp mới được. Rồi, chui vô đây, chui vô đây nấp mấy bạn ơi. Đứng đứng đứng trong này nấp mới được. Ok, để xem coi nha. One hour later. Trời mới sáng sớm mai đưa thư vậy trời. Cài đây không? Cài đây không? Trời đưa thư gì đâu mà không bấm chuông cửa với mình ơi. Như đây đây. <laughs> Một hai ba bốn năm sáu chín. 11, 12, 100 Trời ơi 100 viên kim cương Trời ơi 100 bờ lóc kim cương Wow vậy là kỳ này dạo rồi dạo rồi Kỳ này khỏi làm youtube nữa Xuống xuống về về về Hồi đem vô giấu đem vô giấu À <laughs> Hóa ra Siro là một con người tham lam bạn ơi Trời ơi Mình để đây 100 viên kim cương Thấy kim cương mà không biết đem đi nộp cho công an Mà lại lấy lấy kim cương đem vô nhà cất luôn bạn ơi Trời ơi Siro thật là gian xảo quá đi ha, Mình phải đòi lại kim cương mới được Trời ơi anh Siro làm vậy là chết tôi rồi Mình phải gọi là đòi lại kim cương mới được Rồi Rồi rồi rồi Rồi gì Vậy cái gì mà sáng sớm đi xong nhà bây giờ ba Ủa hồi nãy em có để ở trước nhà anh 100 viên kim cương á Anh có lụm được không vậy Hả 100 viên kim cương hả đúng vậy Vậy ai biết gì ai biết gì à chối hả chối hả hồi nãy rõ ràng là em bỏ 100 viên kim cương ở trước nhà anh anh có lụm được không nếu lụm được thì trả lại cho em nhanh lên kim cương vậy trời tôi không biết kim cương vậy mấy người đổ bay tôi tôi báo con xa con bán con ma cái gì? À, để còn đòi báo công an nữa ha Kim cương em để ở trước nhà anh Em có quay clip lại rồi và em đã thấy được anh lượm kim cương của em Bây giờ mà anh mà không trả cho em á Thì ngay lập tức em sẽ up cái clip này lên trên gọi là Facebook Để cho mọi người ở trên Facebook thấy được rằng là anh Rô là một người tham lam Hơ Ôi thôi thôi thôi được được được được gấp được rồi người ta nói giỡn xíu làm gì căng nè kim cương nè nãy thấy ờ, định đêm con sát không thấy ai nên cũng luôn ha <laughs> Trời ơi, xạo xạo xạo Thấy kim cương ở trước nhà xong đem cho trong trong nhà giấu đúng không? Trời ơi, anh vô thật là gian xảo Em sẽ lấy kim cương này hết, lấy hết lại, ok Rồi, Ê, cũng may, may cho anh á Gì? Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng úp video nha, đừng úp video nha anh yên tâm đi, em sẽ không up cái video này lên trên Facebook đâu Mà em sẽ up cái video này lên trên Youtube cho một triệu bạn trên kênh của em thấy được anh Rô một người gian xảo <laughs> Ok em đi đây ờ ta ờ, ờ cái gì à đã đã ăn cắp kim cương của ta rồi còn muốn quýnh người ta ha anh rô này thật là gọi là sao ta ép độc rồi ngon đố anh bắt được em trời liêu, liêu đố anh bắt được em trời còn lâu mới giết được em ok bạn ơi bây giờ mình đã biết được anh rô là một người rất là gian xảo rồi ơi trời rồi anh thấy được kim cương của mình cái anh lụm luôn bạn ơi rồi thôi em không chơi chống rô đâu em em đi đây em đi đây tạm biệt ôi trời ổng dí tận đây luôn mày ơi ok để chịu hồi do đây nè ông rô dưới dài quá vậy à chạy ấy, ấy, trời trời ông rô dài quá bạn ơi chạy chạy chạy chạy Trời ơi mấy bạn ơi Anh Siro ổng hung dữ á bạn ơi Ổng đã lụm kim cương của mình rồi mà ổng còn quýnh mình nữa Trời ơi trời cũng may cái này là kim cương trong game á nha Cho nên là ổng mới tham ổng lụm á Chứ gặp kim cương ở, ở ngoài đời thật là ổng bị bắt đi tù luôn rồi đó Trời ơi anh Rô này kỳ cục ghê á Tí nữa mình sẽ phải phải nói với anh Dịch để anh Dịch gọi là Bắt anh Rô viết bản kiểm điểm mới được À nhưng mà khoan Bây giờ để xem coi còn ai để mình gọi là thử lòng nữa không ta Ô, oh, mình thấy có ai trong trong nhà chị Ca Mui nè. Ơi, chị Ca Mui luôn nè. Ồ, oh, vậy là chị Ca Mui đang có ở trong map mấy bạn ơi. À, được rồi, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử lòng người tiếp theo chính là chị Ca Mui nha. Ok bạn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để một cái rương ở trước nhà nè. Đó, sau đó mình sẽ bỏ vào trong đây 100 viên kim cương. Rồi, ok. Ok, nấp ở đây nha. Để xem coi Ca Mui sẽ xử lý sao đây. À. Ủa? Ủa? Khách đâu rồi? Ủa sao nãy thì ai gọi mà ta? Ơ mà trong này có cái hòm gì ta? Từ từ từ để mở xem nào. Ua, Trời đất ơi! Tận 100 khối kim cương! Wow! Nhưng mà nhớ có ai đánh rơi ở đây À mà rơi thì thôi mình cứ lấy cũng được mà ta <laughs> Tôi cứ cất cất cất cất không nhớ ai thấy thì chết Trời ơi trời ơi cái gì cái gì Thấy được kim cương xong lụm kim cương đem vô nhà cất luôn Trời ơi các bạn ơi Hóa ra bây giờ mình đã phát hiện ra Anh Rô với chị Camui hai người đều gian xảo như nhau các bạn ơi Lụm kim cương xong đem vô nhà cất luôn kìa Trời ơi chị Camui Hóa ra chị Camui ngây thơ của chúng ta Là một người rất là tham lam lụm kim cương của người khác Rồi mình phải vô mình đòi lại mới được à, Ok để vô đòi lại Để lên trên nhà bả kiếm bả coi à, Camui đâu rồi Camui Ủa, ủa Camui đâu ta Camui ơi Cá mui trốn rồi Trời trời chết rồi bạn ơi Ôi, ờ, Có khi nào bà cá mui bà lụm được 100 viên kim cương Xong bà trốn luôn không trời Trời 100 viên kim cương là đủ để cho bà xây thêm mấy ngôi nhà nữa Trời ơi Thôi xong rồi Có khi nào cá mui tham lam quá cá mui lấy kim cương cá mui trốn luôn không ta Ừ, phải ra ngoài kiếm cá mui được Đập cửa sổ luôn Chui ra ngoài Ừ, cá mui đâu rồi cá mui đâu rồi Ủa khoan Ê hình như chỗ kia là bà ca mui kìa phải không okay khoan mình mình phải núp vô mình phải mình phải núp núp vô bạn ơi à lụm kim cương của mình sau đó trốn ra ngoài đây ha đâu để coi coi có chuyện gì xảy ra đây để coi coi lại ông đi qua lại bà đi lại có vàng cho vàng có kim cương cho kim cương tôi đói quá tôi nghèo khổ quá lạnh quá bác bác bác ơi bác đói lắm hả trời ơi Nh nhưng mà chỉ có 100 viên kim cương để nhưng mà phải đi nộp cho sở công an nếu mà đưa cho bác ý thì không thể được um, Thôi được rồi, để cháu đưa cho bác một viên kim cương để bác mua đồ ăn nhá Sau đó thì cháu sẽ bù vào đây Rồi cháu sẽ đi nộp cho đồn công an vậy Nè bác ơi, con đưa cho bác kim cương nè Trời ơi, cảm ơn cô gái rất nhiều nha Cô tiền gian phá lâu rồi <laughs> Ôi trời ơi bạn ơi, trời ơi mấy bạn ơi Hóa ra chị Ca Mui cũng đem kim cương nộp cho mấy chú công an các bạn ơi Ôi vậy là mình đã hiểu lầm chị Ca Mui rồi các bạn ơi Chị Ca Mui đem kim cương không những gọi là nộp cho mấy chú công an Mà chị Ca Mui còn sử dụng kim cương của chị Ca Mui Để chị Ca Mui cho một ông lão ăn xin để ổng đi ăn phá lấu nữa các bạn ơi Trời ơi, ủa mà khoan tại sao lại ông lão lại thích thích ăn phá lấu ta ờ mà thôi kệ đi ờ nói chung á là chị cao mui cũng là một người rất là thật thà bạn ơi ờ trời ơi trời thôi được rồi bây giờ mình nghĩ rằng mình phải đem kim cương đi nộp nộp cho mấy chú công an đây hời ok trong hero team mình ai cũng thật thà hết <laughs> ờ, ơi mà khoan hồi nãy mình đã đưa kim cương cho bà ca mui rồi thì bây giờ kim cương đâu mà mình nộp cho mấy chú công an đây mà lỡ như có ai đó đến đòi kim cương mình thì làm làm sao mình có kim cương mình trả cho người ta đây ơi chết phải chạy theo đầu lại kim cương mới được trời ơi trời ơi chết tôi rồi trời ơi đưa kim cương cho bà ca mui xong bà ca mui mới chạy đâu mất tiêu rồi thôi toàn các bạn ơi thôi ok mình nghĩ rằng video đây cũng đã dài thôi mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn nha bây giờ mình phải đi kiếm ca mui để đòi lại kim cương đây trời ơi chứ không thôi là không có kim cương đâu mà trả cho ta trời ơi là trời chết tôi rồi bye bye mọi người nha đừng quên là hãy nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và các thành viên của hero team nha còn bây giờ thì mình đi đây bye bye mọi người yêu anh em phải nồi tạm biệt đi đây trời ơi